Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê cá vàng Hôm nay thì mình đã định làm một video về cái chủ đề là cá coi và cá vàng rồi Nhưng mà có một bạn đã nhắn tin cho admin hỏi về bệnh cá vàng Và nhận thấy rằng ở trên trang của mình cũng chưa có một cái bài nào hoặc là video nào nói về cái bệnh mắt ở cá hết Nên là mình quyết định là sẽ làm một cái video nói rõ chi tiết, chia sẻ chi tiết cái bệnh này với các bạn để các bạn tham khảo nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn uh, các loại bệnh mà thường xảy ra ở mắt của cá vàng nha Nếu mà bạn vô tình nhìn thấy là mắt của con cá cái kiểu như là màu nó kỳ kỳ á Hoặc là mắt bị lồi lên thì có khả năng là chú cá ấy đang bị một căn bệnh về mắt nếu mà một ngày á bạn cảm thấy rằng cái con mắt của chú cá của bạn á nó bỗng trở nên to hơn là kiểu nó muốn muốn lồi ra ngoài luôn á thì đó là một căn đó là một cái triệu chứng của căn bệnh gọi là Popeye hoặc là bệnh mắt lồi thì cái nguyên nhân của cái bệnh mắt lồi này á nó là do cái chất lượng nước bẩn và nó cũng có nhiều cái nguyên nhân khác nhau nhưng mà chủ yếu là do vi khuẩn Aeromonas cái vi khuẩn Aeromonas này nó không phải là một cái tác nhân gây bệnh gì đặc biệt cả mà nó là một cái vi khuẩn thường trú nó sẽ tồn tại trong các ao hồ tự nhiên hồ cá và thậm chí là có sẵn ngay trong cơ thể của cá bình thường á nó ở trong cơ thể cá thì lúc mà cá khỏe mạnh thì không sao nhưng mà khi mà chất lượng nước bị suy giảm nè cái khả năng miễn dịch của cá bị giảm đi do stress hoặc là cá bị già đi và dần dần mất cái khả năng miễn dịch đó thì nó sẽ trở nên hung hăng và phát triển kinh khủng trong cơ thể của cá lúc này nó sẽ phát triển thành cái bệnh sù vẩy hoặc là cơ thể bị lở loét và khi phát triển xa hơn nữa thì cái vi khuẩn trong cơ thể nó sẽ phát triển quá độ quá mức dẫn đến cá có thể có khả năng là bị bệnh lồi mắt rất là cao và trong tất cả các bệnh về mắt á, thì cái bệnh mắt lồi này được xem là một cái căn bệnh nguy hiểm nhất uhm, nói tới đây á, thì mình cũng nói một tí xíu về cái cái hệ miễn dịch của cá thì trong bất cứ một con cá nào nó cũng có tiềm tàng sẵn những cái loại vi khuẩn rồi nhưng mà bản chất nó chưa có bọc ra thôi và một khi mà cái hệ miễn dịch của cá bị suy giảm thay đổi môi trường và cái hệ miễn dịch của cá bị suy giảm thì những cái loại vi khuẩn đó nó sẽ uh, bắt đầu vùng dậy và phá hoại cái cơ thể của cá nên là đó là lý do mà mình luôn luôn nhắc các bạn phải um, tạo một môi trường sống thân thiện và khỏe mạnh cho cá để nó có thể duy trì được cái khả năng miễn dịch để bảo vệ bản thân nó về triệu chứng của bệnh lồi mắt thì khi mà cá bị lồi mắt á, thì trước tiên mình sẽ nhìn đến cái khuôn mặt của cá, mình nhìn vào mình sẽ cảm thấy một sự thay đổi như là cảm giác hai con mắt của cá nó sẽ tách nhau ra rời nhau ra và sau đó thì nó sẽ xuất hiện các dấu hiệu tổn thương mắt như là mắt lồi ra ngoài và mắt của cá mất đi cái độ trong với cá vàng á thì khi mà nhìn về mắt như vậy á thì có những trường hợp cá nó còn kèm theo cả cái việc mà khó tiêu nữa khi mà bệnh tiến triển á, nhãn áp tăng lên thì mình càng nhìn kỹ á, thì càng thấy là mắt cá càng lồi ra ngoài và sẽ bị vẩn đục xung quanh á, nó sẽ hình thành các mụn nước và nếu không không được điều trị á, thì các mô mắt nó sẽ dần dần chết đi và mắt nó sẽ rơi ra nó sẽ rớt ra luôn ở cái giai đoạn đầu của bệnh á, thì có nhiều trường hợp nó được trị khỏi là do cái phương pháp điều trị thích hợp nhưng mà một khi mà mắt đã biến dạng á, thì thường nó rất là khó để trở lại trạng thái ban đầu. Tất nhiên là nếu mà mắt một khi đã rơi ra rồi á, thì nó không thể nào tái sinh được. Vì vậy là bạn cần phải phát hiện và điều trị sớm ở giai đoạn đầu là một điều rất là cần thiết. Bạn cần phải quan sát cá là xem mà mặt cá nó có bị biến đổi gì hay không, cơ thể kiểu có bị lờ đờ hay không và điều này có thể giúp cho bạn điều trị bệnh mắc lồi cho cá. Cái loại bệnh thứ hai về cá mắt của cá vàng đó là mắt bị trắng đục và kiểu như là trắng mây vậy mắt cá bị trắng đục thì bạn nhìn bạn rất là dễ phát hiện lúc mà cá bị bệnh thì cái hệ miễn dịch hoạt động nó sẽ tiết ra nhiều chất nhờn và những cái chất nhờn này nó sẽ tiết vào trong mắt trở thành một cái lớp màng dày làm cho mắt có màu đục thì cái nguyên nhân gây cho bệnh đục mắt đó, nó là do suy giảm chất lượng nước nè à, nước bị thay đổi đột ngột về nhiệt độ nước và độ pH và cá bị lão hóa tức là bị già đi và do cá bị thương thì người ta thường nói rằng á, cá nó sẽ không chết với cái đôi mắt mà nó bị vẫn đục như vậy tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất á, thì nó mắt cá có thể bị mù hoặc là bị mất cả hai mắt luôn nên là chúng ta cũng phải chú ý điều trị đúng cách Căn bệnh thứ ba liên quan tới bệnh mắt ở cá vàng đó là mắt cá bị sưng và đỏ. Cá sẽ hấp thụ oxy có trong nước từ mang vào cơ thể của chúng. Khi mà oxy trong nước trở nên thấp thì miệng cá nó sẽ gần với mặt nước để đớp oxy. Bằng cách nào đó nó sẽ cố gắng bổ sung lượng oxy cần thiết. Trong trường hợp của cá vàng á, ngay cả khi nó đang trong trạng thái thiếu oxy ở một nơi có lượng oxy thấp thì nó vẫn có thể sống trong khoảng thời gian là từ 24 cho đến 36 giờ. Tuy nhiên á, nếu mà cá cứ tiếp tục sống trong tình trạng cực kỳ thiếu oxy như vậy thì mắt của cá có thể bị sưng và đỏ lên lên do thiếu oxy và hiện tượng này được gọi là hiện tượng anoxia, đó là thiếu oxy. Nguyên nhân của việc thiếu oxy đó là do những nguyên nhân như sau. Thứ nhất đó là do sụt khí không đủ. Thứ hai đó là do lưu lượng nước của máy bơm yếu. Thứ ba đó là do nhiệt độ nước tăng nhanh. Thứ tư đó là do nuôi cá quá nhiều, có nghĩa là nuôi cá ở mật độ quá nhiều. Thứ năm đó là do nuôi quá nhiều cây thủy sinh bởi vì cây thủy sinh sẽ hấp thụ oxy. thứ sáu đó là do chất lượng nước suy giảm và nguyên nhân cuối cùng đó là do một cái loại ký sinh gọi là ký sinh Hamusi nó được thì cái trường hợp này nó chỉ xảy ra ở những cái loại cá nước mặn nước biển thôi và có thể nói đây là một loại bệnh có thể phòng ngừa bằng cách là duy trì một môi trường nước ổn định cho trong bể nuôi cho cá Tiếp theo thì mình sẽ đi đến cách phòng chống cái bệnh mắt ở cá vàng thì mình đã giới thiệu qua các loại bệnh mắt thường xảy ra ở cá vàng về cơ bản là cái chất lượng nước là một điểm rất là quan trọng nếu mà nuôi cá trong một môi trường bể nuôi thích hợp chất lượng nước ổn định cá ít bị stress thì cái hệ miễn dịch của cá sẽ bị ít suy yếu và cá sẽ ít mắc những cái căn bệnh về mắt trong trường hợp mà à, cá đã bị những căn bệnh về mắt rồi á thì trước tiên bạn hãy suy nghĩ đến cái việc là cái chất lượng nước trong hồ cá của bạn đang bị suy giảm bạn hãy thay nước và vệ sinh bể lọc hoặc là vệ sinh bên trong của bể cá song song với việc mà làm sạch bể cá thì chúng ta cần phải điều trị đúng cách cho cá bằng phương pháp điều trị phù hợp với từng chứng bệnh bây giờ mình sẽ đi qua từng chứng bệnh với những cái cách điều trị khác nhau để các bạn có thể chi tiết nha Đầu tiên đó là cá mắc lồi sẽ được điều trị như thế nào? trong trường hợp cá mắc lồi thì cái môi trường được cải thiện bằng cách là thay nước trong bể là đồng thời nè trong giai đoạn đầu của bệnh nó có thể phục hồi bằng cách là ngâm nước muối hoặc là kết hợp với tắm nước muối và tắm thuốc thuốc để điều trị cho mắt lồi thì các bạn có thể sử dụng methylene cũng được nè nếu mà bệnh tiến triển nặng hơn chúng ta có thể áp dụng methylene và muối để điều trị cùng với nhau ngoài ra mắt lồi nó sẽ làm tăng dạng áp của mắt nên là bạn phải hết sức chú ý điều này đó là bạn cần phải đặt cá ở độ sâu khoảng chừng 10 đến là 15 cm để giảm để giảm cái nhãn áp và để điều trị cho cá được tốt hơn và nếu mà bạn thấy rằng các triệu chứng nó không phải là mắc lồi á, thì nó cũng có thể là do vi khuẩn Edomonas gây ra lúc này bạn cần phải cải thiện chất lượng nước trong hồ dù là các bé khác bạn thấy là nó cũng bình thường không có vấn đề gì cả nhưng mà bạn hãy cho tắm thuốc cùng với nhau luôn bởi vì tắm thuốc có thể ngăn cho cá không có các triệu chứng bệnh về mắt tuy nhiên Aeromonas là cái loại một loại vi khuẩn bản địa nghĩa là có ngay trong cơ thể của cá nên việc cải thiện môi trường bên trong bể cá là ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn sự tấn công của nó đặc biệt bạn nên tránh tắm thuốc trong hồ thủy sinh à, trồng nhiều cây thủy sinh hoặc là trong hồ cá nhiệt đới mà có tôm và cá da trơn và bạn cần phải điều trị cách ly cá có nghĩa là tách ra một bể và điều trị riêng và cụ thể á, là mỗi ngày bạn nên thay là khoảng 50% nước vệ sinh bộ lọc và làm sạch các đáy nếu mà bạn thấy là vẫn còn các triệu chứng nhiễm trùng ở các loại cá khác thì hãy tách toàn bộ cái đám cá đó đi ra ngoài và điều trị luôn Tiếp theo là mắt cá bị vẫn đục thì sẽ được điều trị như thế nào? Nếu mà mắt cá chỉ bị thương và có màu trắng á, thì hãy để nó tự nhiên, nó sẽ lành một cách tự nhiên. Tuy nhiên về cơ bản á, là do chất lượng nước bị suy giảm, vì vậy bạn hãy cố gắng cải thiện môi trường nuôi bằng cách là thay nước hoặc là vệ sinh bể nuôi. Nếu có cái triệu chứng quá nặng thì bạn hãy điều trị bằng cách là ngâm nước muối hoặc là kết hợp giữa tắm nước muối và tắm thuốc methylene giống như là bị à, mắc lồi ở phía trên á Tiếp theo đó là do ở ờ, ký sinh hadamusi thì cái ký sinh hadamusi này nó được nó chỉ xảy ra với trường hợp là cá nước mặn cá biển thôi chứ còn cá vàng thì rất là hiếm và thậm chí là mình có thể nói là không có nhưng mà mình cũng chia sẻ đây luôn để các bạn nào mà nuôi cá nước mặn có thể biết ha thì nguyên nhân là do một con cá nước mặn nó bị cái ký sinh hadamusi này bám vào người lúc này bạn hãy tắm nước ngọt có là đem chú cá đó đem đi tắm nước ngọt bằng cách tắm nước ngọt có thì ký sinh hadamusi này nó có thể tách ra khỏi cơ thể của cá bằng cách là thay đổi áp áp suất thẩm thấu cơ thể cá nước mặn Cuối cùng đó là điều trị đối với um, cá bị mắt đỏ và sưng do thiếu oxy. Bạn nghe cái vấn đề thì bạn thấy là mình cũng có thể giải quyết từ đâu rồi. Đó là bạn cần phải cải thiện môi trường cá đó là ưu tiên hàng đầu và đảm bảo kiểm tra xem là thiết bị lọc có hoạt động bình thường hay không, vệ sinh ở trong bể cá và thay nước. Bằng cách thay nước thì cá có thể lấy oxy vào cơ thể từ nước mới. Nếu bạn không có đủ sụp khí á, thì bạn hãy bổ sung thêm thiết bị, hãy bổ sung thêm sụp khí để cho bổ sung nhiều oxy cho cho hồ cá hơn Tuy nhiên là bạn cần phải lưu ý là nếu mà bạn ừ, bổ sung nhiều oxy thiệt là nhiều nhưng mà cái số lượng cá nuôi trong hồ của bạn á, vẫn quá nhiều á, thì cá nó sẽ vẫn bị thiếu oxy hoặc là bạn nuôi quá nhiều cây à, thủy sinh ở trong hồ của bạn thì cá vàng cũng bị thiếu oxy nên là lúc này bạn nên cân nhắc những cái việc mà à, bỏ bỏ bớt cây thủy sinh ra ngoài hoặc là cần phải tách cái số lượng cá sang một hồ mới Tóm lại thì bạn hãy kiểm tra môi trường nuôi của mình một cách thường xuyên để mà phòng bệnh cho cá nha. Lần này thì mình cũng đã giải thích cho các bạn đã đưa ra cho các bạn các ờ, loại bệnh được xảy ra ở mắt của cá vàng và cách ờ, giải quyết chúng tất cả các loại bệnh này bạn thấy đó là về cơ bản đó là do cái chất lượng nước suy giảm và các yếu tố khác nhau như là về thể lực là thể năng miễn dịch suy yếu và do căng thẳng nó cũng có liên quan tới bệnh của cá nếu mà cá phát bệnh nó thì đầu tiên bạn cần rà soát và kiểm tra lại và cải tạo lại cái môi trường nuôi Ngoài ra, bạn hãy kiểm tra xem những con cá khác có bị lây nhiễm hay không và nếu nguyên nhân là do mầm bệnh hoặc là do ký sinh trùng á, à, nó cũng có thể lây nhiễm sang một con khác thì lúc này bạn hãy tắm những con cá đó à, tách ra và tắm để mà giải quyết chúng Vậy là mình đã kết thúc cái phần chia sẻ với các bạn những cái căn bệnh được xảy ra ở mắt của cá vàng. Mình hy vọng rằng à, video này của mình có thể giúp các bạn thật là nhiều trong cái việc mà ừ, chăm sóc, quan sát và trị bệnh cho cá nha. Các bạn đừng quên là hãy nhấn like cho video này và các bạn cần quan tâm đến những vấn đề nào của cá nữa thì các bạn có thể comment ở phía dưới dù là mình không trả lời được nhưng mà mình cũng sẽ thu thập lại và làm ra một, một cái danh sách để có thể chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem cuối video nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!